Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng Forex, ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ và năng lượng của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua ờ, cậu vàng của chúng ta xu hướng chính là tiếp tục là một tuần đi ngang. Đây là tuần thứ tư liên tiếp cậu vàng của chúng ta đi ngang và đóng cửa tuần ờ, xu đâu đó quanh vùng 194X. Có thể nói là xu sau khi tạo đỉnh ở vùng giá là 2075 cậu vàng đã hình thành một xu hướng đi ngang rất là chặt chẽ ở quanh vùng 19 là 4x 195x à, nhiều khả năng tuần tới à, với cái cuộc họp FOMC thì hoàn toàn có thể là bẻ gãy xu hướng đi ngang này và cậu vàng sẽ có một cái xu hướng mới mạnh cho chúng ta dễ uh, bè để chinh chiến xét trên yếu tố cơ bản thì chúng ta biết là tuần qua không có thông tin nào quá mạnh ảnh hưởng đến cậu vàng và trong tuần tới à, từ ngày 14 cho đến ngày 19 thì tâm điểm của chúng ta sẽ là cuộc họp FOMC đấy cuộc họp FOMC diễn ra vào 1 giờ sáng dạng sáng ngày thứ năm 17 tháng 9 tức là đêm ngày thứ tư 16 tháng 9 à, ờ, cuộc họp FOMC lần này thì nó khá là quan trọng cái thứ nhất đây là cuộc họp FOMC quỹ tức nên ngoài cái việc là đưa ra cái đường lối về cái chính sách của Fed thì nó còn cái FOMC projection tức là cái báo cáo ờ, đánh giá nền kinh tế quý 2, quý 3, quý 3 vừa rồi từ tháng 6 đến tháng 9 và định hướng từ giờ đến cuối năm. Sau đó thì nó sẽ có là họp báo của FOMC. Nói chung là trong tuần tới thì nó sẽ có khá nhiều khá nhiều thông tin quan trọng và tâm điểm nhất vẫn là cuộc họp FOMC cũng như chính sách của FOMC đánh giá của FOMC về tình hình nền kinh tế từ tháng 7 à, đến tháng 9 cũng như dự kiến à, bức tranh kinh tế à, từ tháng 9 à, cho đến tháng 12. Trước đó thì ngày thứ ba ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng. Ngày thứ ba thì chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin quan trọng. Không có chúng ta chỉ có mấy thông tin uh, cũng cũng không quan trọng vào ngày thứ ba thông tin chúng ta bắt đầu vào ngày thứ tư nhé à, ờ, mở màn ngày thứ tư vào lúc uh, ờ, à, 9 giờ 30 thì chúng ta sẽ có thông tin là doanh số bán lẻ đấy và dạng sáng đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có cuộc họp FOMC đó và vào dạng sáng ngày thứ năm 5 giờ 45 ngày thứ năm thì chúng ta cũng sẽ có thông tin của New Zealand là GDP e thông tin tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất của Australia đó, chúng ta có khá nhiều thông tin vào hết ngày thứ năm Đó, buổi chiều 6 giờ tối thì chúng ta có cuộc họp chính sách ờ, của ngân hàng trung ương Anh và lãi suất của ngân hàng trung ương Anh Đó, đến buổi tối thì chúng ta có chỉ số Philip Fed Index sản xuất số người nộp đơn trợ cấp thân nghiệp Đấy, lượng ờ, giấy phép xây dựng lượng nhà khởi công mới và vào ngày thứ sáu thì chúng ta có niềm tin tiêu dùng tự chung lại là mọi thông tin của chúng ta nằm hết trong ngày thứ năm ngày thứ năm ngày đêm ngày thứ tư và ngày thứ năm sẽ là hai ngày tin biến động mạnh nhất trong tuần hy vọng là vào giữa tuần chính là thời điểm uh, thị trường biến động mạnh cậu vàng sẽ có xu hướng mới cho chúng ta thoát khỏi cái xu hướng đi ngang quanh vùng 19xx trong vòng 4 tuần vừa qua xét về dịch bệnh thì chúng ta biết bây giờ dường như là cái dịch bệnh covid là nó miễn nhiễm với thị trường Đó, trừ khi nó có chuyển biến theo một trong hai hướng một là nếu theo hướng tích cực là các vaccine được uh, được được uh, hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ ba và được đưa vào sử dụng rộng rãi hoặc là một diễn biến uh, theo hướng tiêu cực là số ca tử vong và số ca nhiễm bệnh tăng đột biến và làn sóng covid thứ hai quay trở lại thì lúc đó cái việc dịch covid 19 mới có thể ảnh hưởng thị trường còn nếu cứ đều đều như hiện nay thì có lẽ chúng ta ờ, dịch covid hiện nay là đang miến nhiễm với thị trường thị trường sẽ không phản ánh nhiều với dịch covid và thông tin vaccine nữa đó trừ khi là vaccine được uh, công nhận rộng rãi và được sản xuất ồ ạt hoặc là covid trở nên tệ hơn còn trong điều kiện bình thường thì bây giờ chúng ta sẽ lại trở về với thông tin cơ bản của nền kinh tế chúng ta sẽ trở về với hiện thực của nền kinh tế chứ sẽ thông tin về uh, thử nghiệm vaccine hoặc là thông tin về virus sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường Chúng ta lưu ý điều đó nhé. Và thông tin kinh tế của chúng ta thì tuần sau sẽ là rất nhiều tin vào thứ tư và thứ năm. Đó là xét về thông tin kinh tế. Còn chúng ta xét về góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta nhìn thấy cầu vàng chúng ta 4 tuần đi ngang rất là thắt chặt rồi. Đấy, mở cửa và đóng cửa tuần rất là sát nhau có 30 đô. Đó. Và nhiều khả năng tuần tới sẽ là có xu hướng bứt phá. Tuần vừa qua thì chúng ta đón xu hướng tốt. Đấy, điểm vào chúng ta thì lại uh, chưa chưa thiếu một ít tức là chúng ta canh bán vùng 70 75 thực tế thì thị trường đi lên được đến vùng 66 là cao nhất nếu bạn nào bán thấp hơn thì chúng ta bán được còn chúng ta bạn nào bán 70 75 chúng ta không khớp cũng như chúng ta đợi là khi ờ, cậu vàng đóng cửa dưới 1925 thực tế chỉ có trong phiên là cậu vàng phi xuống dưới thôi còn đóng cửa phiên tiếp tục là tuần thứ tư liên tiếp không đóng cửa dưới 1925 Đấy. tuần tới xu hướng của chúng ta vẫn không có gì thay đổi một nếu cậu vàng break out lên chúng ta sẽ dừng lỗ còn nếu cậu vàng mà đi xuống thì đập cạnh trên chúng ta bán thôi đây chúng ta vẫn xem en theo cái chen tích lũy này của cậu vàng để chúng ta bán một là chúng ta dựa vào đóng cửa chân nến hai là chúng ta nhìn vào cái xu hướng đó đây là đóng cửa những cái phiên nến gần nhất của vàng để chúng ta ra quyết định chúng ta sẽ có ba hỗ trợ và kháng cự thứ nhất là cậu vàng đóng cửa ngày tôi vẫn trở lại bài toán dưới 1925 thì chúng ta đợi hồi lên chúng ta bán bạn lưu ý đóng cửa ngày nó khác với chọc chân qua nhá cái thứ hai là nếu cậu vàng tiếp tục phá qua nghìn chín thì đây sẽ là điểm bán rất mạnh đấy bởi vì vùng này là vùng tích lũy một tháng rồi trường hợp tiếp theo nếu cậu vàng tiếp tục tiến lên đấy vùng 6570 chúng ta sẽ bán chúng ta vẫn bán ở khu vực này và chúng ta dừng lỗ tầm 1% là 20 giá nếu bạn nào dừng lỗ ngắn nhất thì là 10 giá còn nếu bạn nào đánh ngắn hơn thì chúng ta chỉ đánh lệnh ngày dừng lỗ 5 7 giá thôi chứ còn nếu mà dừng lỗ đánh lệnh tuần thì chúng ta sẽ không thể đánh được với lệnh 5 6 đô thời điểm này đó bởi vì biên độ biến động nó khá là mạnh còn chúng ta vẫn hoàn toàn tùy theo độ rủi ro chúng ta chúng ta có thể canh bán vùng 65 70 khi vượt qua vượt qua 80 chúng ta dừng lỗ không chơi nữa nha, không bán xuống nữa à, quan điểm tôi thì tôi vẫn thiên về hướng chúng ta đang nhìn thấy này cậu vàng tích lũy nhưng có ba cái đỉnh dốc dần xuống rồi đấy một lần là cậu vàng tạo đỉnh 12015 một lần là 1992 tuần qua là 1965 tôi hy vọng tuần tới cậu vàng cũng tạo đỉnh loanh quanh đâu đó vùng 65 70 rồi đi xuống thôi và tôi thì tôi kết nhất là nếu cậu vàng đóng cửa dưới 1925 tôi canh trên bán xuống thì tốt hơn đặc biệt nếu cậu vàng phá qua 1900 thì đấy là điểm bán lý tưởng điểm bán khá tốt còn nếu mà không phá qua thì chưa phải là chen xuống nếu cậu vàng mà phá qua 1009 với cái xu hướng xuống này cậu vàng hoàn toàn có thể tìm về 1008 và dưới 1008 đấy là xu hướng khá tuyệt vời trường ngược lại nếu cậu vàng break out lên vùng 1980 thì quan điểm tôi thì tôi sẽ không hướng đến mua lên nếu các bạn thích thì các bạn vẫn có thể mua lên và chúng ta dừng lỗ khi giá qua dưới chen tức là lại quay lại 65 còn các bạn có thể mua khi giá đóng cửa trên 80 và dừng lỗ thì giá đóng cửa dưới 65 và lúc đó cậu vàng đương nhiên sẽ hướng đến đỉnh cũ đấy quan điểm tôi nếu cậu vàng phá qua 1980 tôi sẽ không mua lên nhưng tôi sẽ chờ quanh khu vực đỉnh cũ và tôi kỳ vọng cậu vàng sẽ tạo mô hình hai đỉnh đi xuống do vậy tôi sẽ ưu tiên khi khu vực quanh đỉnh cũ nếu cậu vàng vượt lên và tiến lên được quanh đỉnh cũ 12 uh, 05x 6x gì đó mà có tín hiệu đảo chiều tôi sẽ bán đó. Quan điểm tôi thì dài hạn tôi vẫn thiên về hướng là cậu vàng lên. Trong 2 3 năm tới hoàn toàn lên, thiết lập đỉnh 2 rưỡi 3.000 thậm chí 4.000 là bình thường. Nhưng quan điểm ngắn hạn trong cái quý 4 này, trong cái thời gian từ giờ đến tháng 11, quan điểm tôi thì tôi thiên về hướng cậu vàng điều chỉnh. Đó. Và điều chỉnh mạnh luôn. À, như trước đó thì tôi vẫn phân tích đấy, có một bài trên trading view tôi vẫn nói các bạn đấy. Với cái chart đồ thị tháng hiện tại thì tôi quan sát rất nhiều năm thì việc mỗi khi cậu vàng tiến vào vùng quá bán rất sâu trên đồ thị tháng thì cậu vàng thường điều chỉnh ít nhất là 20%. Do vậy tôi cũng kỳ vọng lần này cậu vàng điều chỉnh 20% là ít nhất tức là đâu đó rơi vào 400 giá là trở lên, không có trở xuống. Do đó tôi hoàn toàn kỳ vọng cậu vàng về vùng 166x, đấy sẽ là vùng tôi mua dài hạn, trung hạn chứ nói dài cũng không đúng. Trung hạn trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Còn hiện tại thì có lẽ đánh những lệnh ngắn hơn. Còn nếu mà muốn bán xuống thì tôi không sẽ đợi. Đó, tôi sẽ sẵn sàng bán ở vùng giá 6x 7x này dừng lỗ khi ta qua 8x và bán mạnh khi giá đóng cửa dưới 1925 càng mạnh khi giá dưới 19 đó là xuống cậu vàng còn nếu chiến lược ngày chết đinh thì trong ngày nào mà có chiến lược tôi sẽ nhắn trên group đó là về cậu vàng thì tuần tới chúng ta sẽ canh như vậy à, đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì quan điểm của tôi chỉ số chứng khoán Mỹ sau khi tạo cặp nến đảo chiều bây giờ các chỉ báo kỹ thuật thì tiếp tục báo xuống rồi sau khi tạo cặp nến đảo chiều chứa chứng khoán Mỹ tuần qua cũng đi xuống tốc độ đi xuống nó đang được hán phanh một chút nhưng quan điểm của tôi chỉ ở chứng khoán Mỹ đang xuống do vậy tuần tới nếu mà các bạn mà giao dịch chỉ chứng khoán Mỹ các bạn hoàn toàn có thể canh ví dụ như chỉ số chứng khoán Dow Jones chúng ta có thể canh khi giá điều chỉnh lên 28.000 hoặc 28.100 chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ là 1% tức là 300 giá nhé chốt lời 1.000 đến 2.000 điểm tùy bạn Quan điểm của tôi tuần tới chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh hướng đến MA200 là 26.300. Nếu khi nào phá tiếp 26.300 qua MA200 và qua mây thì lúc đó nó mới chính thức là bước vào cái quá trình đao chen rơi mạnh. Đấy. Còn khi nào chưa qua đây thì chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng nói chung là xu hướng chung là nhiều khả năng đi xuống, còn cách đi xuống là rơi mạnh, rơi liên tục hay rơi con bò thì chúng ta chưa biết được. Nhưng quan điểm là tuần tới là canh bán trên 28.000 dừng lỗ 300 giá tầm 28.000 400 500 gì đó đấy tùy bạn bán được 28.000 là hay 28.200 là hên xui thôi đấy chốt lời thì sẽ hướng đến 27.000 là ngắn nhất còn bạn nào chuẩn thì sẽ chốt lời 26.300 nhá còn đối với chứng khoán Mỹ tôi tuyệt đối không khuyến nghị mua lên chỉ có canh trên bán xuống thôi dừng lỗ thì thôi đấy. đối với chỉ số Nasdaq thì nó sẽ yếu hơn chỉ số chứng khoán Dow Jones đấy do vậy tuần tới chỉ số Nasdaq cũng vậy thôi à, hiện nay giá đang là 11.074 các bạn hoàn toàn có thể bán quanh 11.500 11.600 à, chỉ chứng khoán Nasdaq các bạn dừng lỗ cho tôi tầm 150 giá đến 200 giá tùy theo bạn nhé ít nhất phải 150 giá còn các bạn chốt lời thì tầm uh, ờ, 500 giá nhé còn nếu mà bạn nào ờ, bán được uh, ờ, 11.500 thì các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng Nasdaq về trở lại uh, MA200 tức là phá qua mây thì nó có thể hướng đến là 9.500 tức là cũng tầm 1.000 2.000 giá ừ, 2.000 giá có lẽ cũng chưa chắc nhưng mà hoàn toàn có thể hướng đến cạnh dưới của mây là 10.300 đó bán 11.500 mà về 10.300 thì 1.200 giá dừng lỗ 200 giá là hơi bèo một kèo rất là thơm sai thôi trong đầu tư chỉ có đúng và sai thôi SP500 thì cũng tương tự Dow Jones và Nasdaq thôi cá nhân tôi đánh giá nó sẽ bị hút về MA200 là 3.001 đó xuống canh bán thì các bạn canh bán quanh 3.400 3.500 3.400 3450 chúng ta dừng lỗ SP500 chúng ta dừng lỗ là 100 giá nhé còn các bạn uh, chốt lời thì rơi vào khoảng 3 400 giá còn bạn nào có thể dừng lỗ ngắn hơn thì ít nhất cũng phải 70 giá nhé đó là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ đối với năng lượng thì chúng ta sẽ xét dầu với WTI thôi nhé xét một mặt hàng thôi đối với dầu với WTI thì uh, hai tuần qua đã là hai tuần đi xuống rồi sau một cái giai đoạn tích lũy rất lưu diêu chúng ta nhìn thấy đấy hai tháng đi lên lưu diêu chỉ có một nửa tháng đã đi xuống và ờ, chỉ báo kỹ thuật thì đang chỉ cho chúng ta là tiếp tục đi xuống mạnh mẽ đó, đồ thị tháng ờ, ngày càng ngày càng xuống H4 đang cho một nhịp hồi nhẹ đó, đồ thị tuần gần chưa chỉ báo đi xuống cơ đó, nếu đúng thì trong tuần tới nếu giá test lên được vùng MA200 đâu đó quanh vùng 39540 thì đây sẽ là vùng quệ canh bán nha. Đối dầu vkt thời điểm này quý vị nên dừng lỗ tầm một giá một giá dưới, còn chốt lời thì tầm 4 năm giá. Còn nếu quan điểm của tôi quý vị bán dưới 40, dừng lỗ 42. Đó. còn chốt lời quý vị ít nhất sẽ hướng về vùng giá 35. Xa hơn thì quý vị sẽ hướng về vùng giá 30. Quan điểm tôi thì vkt hoàn toàn có thể tìm về vùng giá 25, nhưng tất nhiên là không phải trong tuần sau nó sẽ mất thời gian đó là về năng lượng tự trung lại vàng chứng khoán và dầu chúng ta ưu tiên trên bán xuống không ưu tiên là mua lên à, đối với các cặp tiền tệ thì trước khi xét cặp tiền tệ chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY à, ờ, DXY là chỉ số đô la index để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về các cặp tiền tệ xu hướng chính của nó đây DXY thì chúng ta nhìn thấy rồi sau thời gian xuống giá mạnh DXY đã hình thành À, cái tích lũy trong kênh giá và hiện nay đã break out kênh giá nhưng break out này nó chưa được mạnh mẽ lắm đấy vừa break out và chớm break out thôi à, bên cạnh đó thì chúng ta thấy là DI cần vượt qua cái khu vực giá 938 94 nếu vượt qua khu vực 94 thì đấy sẽ tăng giá rất mạnh chưa vượt qua thì chưa nói lên điều gì vì cái khu vực này tích lũy nó vẫn đang khá chặt nhưng mà về tín hiệu sớm thì DXY đô la index đã báo tín hiệu tăng giá chỉ báo kỹ thuật cũng tiếp tục báo tăng giá còn nếu về tín hiệu điều kiện cần tức là tín hiệu mạnh thì DXY cần đóng cửa trên 90 quý vị lưu ý nhé hiện nay DXY đang 932 ờ, thì nó cũng chưa được mạnh lắm cần vượt qua đóng cửa trên 90 đó. thì lúc đó DXY sẽ thực sự mạnh mẽ và lúc đó nó sẽ bước vào cái khu vực tăng rất là mạnh nếu DXY vượt qua 94 thì DXY hoàn toàn có thể hướng đến trở lại vùng giá 96 thì lúc đó đô la index sẽ tăng rất mạnh. Điều này hàm nghĩa việc các đồng tiền gắn với đô la nhiều khả năng sẽ giảm. Do vậy, ưu tiên chung của các đồng tiền gắn với đô la tuần tới chúng ta ưu tiên truyền bán xuống vì chúng ta nhìn thấy tín hiệu DXY tăng. Đó. Đối chỉ số euro tuần qua một tuần đi ngang. Đó. Tuần qua đi ngang, chúng ta bán ở vùng 1.910 khớp lệnh nhưng giá chưa chạm chốt lời thì giá quay đầu, giá giảm được 80 pip 90 pip tuần tới với chỉ số đô la index như vậy thì chúng ta cũng kỳ vọng đô la index sẽ đi lên do vậy đối với cái chỉ số euro này chúng ta sẽ ưu tiên là canh bán quanh đỉnh cũ và dừng lỗ khi giá vượt qua đỉnh cũ nhé đỉnh cũ hiện nay chúng ta sẽ ưu tiên canh bán nếu giá hồi lên hiện nay là đang 1.1840 chúng ta sẽ canh bán quanh 1.19 40 đến 1960 tức là tầm hơn một giá lên hơn 100 pip nữa thì chúng ta canh bán hoặc các bạn có thể đợi tín hiệu đảo chiều đó chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua đỉnh 1.2020 tức là dừng lỗ đâu đó tầm 6 70 pip còn chốt lời ít nhất chúng ta sẽ hướng đến cái khu vực này 1.1770 tức là chúng ta sẽ chốt lời đâu đó tầm 200 à, pip dừng lỗ 670 pip chốt lời 200 pip còn xa hơn thì các bạn có thể hướng lên phía dưới 1.16 tức là chốt lời tầm 350 pip đối với euro thì chúng ta vẫn ưu tiên canh trên bán xuống chưa mua lên nhé quan điểm của tôi thì ơ e trên u này dài hạn sẽ lên nhưng chúng ta sẽ đợi giá điều chỉnh trở lại khi vô vực phía dưới này test MA 200 đồ thị tuần và đồ thị tháng này quanh 1.1350 1.1300 cơ đó chúng ta chờ giá điều chỉnh xuống để chúng ta mua lên chứ chúng ta sẽ không vội vàng mua lên à, còn ngắn hạn thì trong tuần chúng ta canh bán đối với cặp AU thì AU trên chart tuần đang gặp MA200 AU đang ra tín hiệu tăng giả tuy nhiên nếu chúng ta xét các yếu tố khác thì chúng ta thấy AU hiện nay đang đi khá giống giá dầu dầu đã break out xuống rồi à, ờ, AU với cái thế mà bò dần này thì sớm muộn cũng sẽ bị hút giá về các tín hiệu kỹ thuật đêm ngày cũng chỉ báo xuống do vậy AU chúng ta quanh canh đỉnh cú chúng ta bán thôi 0.74 nhé dừng lỗ 50 pip còn chốt lời 200 pip đến 300 pip à, quan điểm tôi AU ít nhất sẽ bị hút về tầm 0.6750 tức là giảm tầm 500 pip nữa rồi sau đó mới suy nghĩ xem hướng đi là đi đâu đối với AJ nó tương tự AU thôi đó khi chúng ta đã canh bán AU thì chúng ta cũng canh bán AJ luôn canh bán quanh đỉnh cũ nhá đó, quanh tầm 785 đó, AJ thì nó đang rách phách lên theo cái chen kháng cự này do vậy chúng ta canh bán cao hơn đỉnh cũ một chút à, 785 787 chúng ta dừng lỗ 50 pip là 793 Đấy, còn chốt lời thì Ahazi nó cũng mạnh hơn chúng ta có thể chốt lời 76 hoặc là 74 tức là chốt lời cũng xa hơn chốt lời 200 đến 400 pip đối với EZ EZ thì tôi lại thấy nó xu hướng của nó còn khó đoán định hơn EU luôn Đấy. Tuy nhiên EU mà chúng ta canh bán thì EZ chắc chúng ta cũng không canh mua đâu. Nếu giá quay trở lại đỉnh cũ đây chúng ta có thể xác định mô hình 3 đỉnh là quanh vùng 267 268 chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi nhá. Còn chốt lời thì 200 đến 300 pip. Dừng lỗ 60 pip mà chốt lời 2 300 pip là cũng chấp nhận. Tỷ lệ 13 14 rồi, rất là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần chốt lời một con thôi thì chúng ta có thể dừng lỗ 3 mã mà vẫn hòa, thậm chí vẫn lãi. UZ thì hiện nay giá tích lũy quá chặt quan điểm tôi sẽ không giao dịch UZ nhé vì UZ tích lũy quá chặt không có xu hướng nếu quý vị muốn giao dịch UZ có lẽ chúng ta đánh breakout tức là trên chart H4 này chúng ta đợi xem URI breakout chiều nào đánh chiều đó đó, đóng cửa trên 106.3 thì mua lên đóng cửa dưới 105.8 thì bán xuống và chúng ta dừng lỗ cái này thì bạn nào học tôi học phương pháp breakout uh, phương pháp vườn ngưỡng Bollinger Band thì các bạn sẽ nắm được cái quy tắc đó nhưng quan điểm tôi thì Uzi đang biến động rất hẹp nên không chơi Uzi U thì xu hướng cũng không rõ ràng có lẽ chúng ta cũng không chơi U đối với họ nhà G thì chúng ta sẽ tập trung vào GU và GZ thôi bởi vì các cặp G khác thì tôi soi tôi thấy chat nó cũng khó khó đoán định đối với GU thì rõ ràng là ra xuống xuống rồi giá test lại MA200 nhưng chưa có xuống lên bây giờ chúng ta sẽ đợi GU hồi lên để chúng ta bán thôi chúng ta sẽ canh bán đâu đó quanh 1.3 đến 1.330 nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi đấy còn chốt lời chúng ta chốt lời là 300 pip đến 400 pip đối với GG cũng vậy thôi đấy, cây nến tuần trước thể hiện xuống xuống chúng ta sẽ tiếp tục bán theo đà đấy, nhưng ngược lại là giá hồi lên chúng ta mới bán nhé chúng ta không vội vàng bán sớm chúng ta cũng canh bán quanh 38 trên 38 chúng ta dừng lỗ cái giá vượt qua 39 và chúng ta chốt lời thì là ở dưới 35 đến 34 nói chung là đối với GJGU tuần sau nhiều khả năng sẽ xuống giá chúng ta vẫn ưu tiên canh trên bán xuống thôi GCSF thì xu hướng nó không được rõ ràng lắm chúng ta sẽ không chơi nói chung là đối với họ nhà G chúng ta chỉ chơi GU GJ thôi nha à, ờ, quan điểm cá nhân tôi thì tuần sau là một tuần biến động mạnh chúng ta hết sức cẩn thận vào phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm nha đó là nhận định quan điểm cá nhân đưa ra những cái góc nhìn còn nếu hàng ngày khi có chiến lược tôi sẽ post lên group telegram còn nếu không có chiến lược thì các bạn có thể men theo cái nhận định tuần để chúng ta canh à, mua bán thôi chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công